cái con cá này thì cũng không có xa lạ gì với mọi người ai cũng biết cá này hết trơn nhất là ở miền tây mình có hai con hai chồng mình bắt đầu là để tính là hấp xả hai con cũng ờ, vừa thôi chứ không có lớn lắm đâu đó cái này nè cũng khá là to và mình tính là bằng hấp xả và nó cũng khá là cứng mình phải à, lấy kéo dùng lực chắc và mình có cái son có cái chở mình bỏ để để thử, mình để thử coi nó vừa hay không tại không vừa bự quá nhưng mà thấy thì nó cũng vừa đây phải hồi hai xong bắt đầu mặn ngon mà trước khi mần là mình phải à, hấp xả nữa để các bạn trải trà sạc tắm rửa cho em nó sạch sẽ à, mới à, uh, tại vì khi mà nó bơi dưới trong riêu rồi bụi bặm rồi mình phải trà nó các bạn trải trà nó ăn trà tắm rửa cho nó sạch tắm rửa cho nó sạch xong rồi mọi người mở bụng xong rồi mới dọn xả vô rồi hãy đem về chế biến và dạ, có nhiều nơi cũng uh, sẽ khô bán khô cái là cái này nó khá là mát tới là ngon à mấy vô một ký rồi nhưng mà nó có một cái lớp da rất là cứng khó bằng khó chịu cực và mình đã bằng xong rồi nè bắt đầu mới đẹp vô chế biến nó vô thì mình tính là lọc da mà thôi Bây giờ quyết định là hấp xả thôi xả đây, cắt đi, nhọn lên đây, đưa lên nhập À, cái món cá lóc kiến này nếu mà nhậu thì cũng khá là bắt nhất là nước mọi do cái nồi nó khá là nhỏ còn cái lý các bạn nên ta phải trở bên á vớt bọt xong rồi trở bên á mình xây ờ, qua trở bên nó cũng khá là khó tại vì ờ, cá thì bự cái nồi thì nhỏ trở bên cho nó chín đều nó cũng tính phải nhận là 10 cho tới 15 và những ai chưa ăn cái loại cá này thì nên là dùng thử đi nó cũng khá là dễ tìm các bạn ra chợ là người ta cũng có thể là người ta bán bán loại cá này loại cá này bây giờ bán thì cũng khá là nhiều ngoài địa bắt thì cũng hơi cực Hãy subscribe cho kênh 不要不要。嗯，我。 xin mời cả nhà ăn nè cực kỳ ngon à, chỉ đơn giản thôi nhưng mà nó rất là ngon thịt nó ngọt ăn khá là bắt nhưng mà tranh thủ ăn lúc ờ, còn nóng nha ngủ thì nó hơi ờ, không ngon tí đó nó hơi tành nên là tranh thủ ăn còn nóng nó sẽ ngon hơn và mình cũng không xin là cảm ơn mọi người đã xem hết video của hai chồng mình